những tắt lụn giờ đã hóa vô cùng lỗi xin lỗi nói ra chẳng như tự tin đôi ta đã quay mong mai này đang quá khứ đã từng của nhau tin giữa đám sao tan nhiều ngô đau cũng phải buông tay bởi vì khi đã yêu đau ai biết chứ đến một ngày mang qua nhiều vẻ xưa dù rằng em buông tay hay có dù cha chẳng thể hiểu được điều em muốn nói Giờ em muốn ngang phải làm sao Em mang đến yên bình Rồi ta ăn xuống nói cuộc sao Thương yêu nhau Xem nhau là cả tương lai mai sau Vậy mà chúng ta chẳng hồ lại bên nhau Anh chẳng biết làm gì Vì cảm bước thôi em cầm đi Anh vô ý Hai em cả anh nói ra những gì Nhưng biết thương chưa lành đi tidaunya pelalaim buntai Nyumbetun cola tidaunya pelalaim buntai そしてもし堂本剛がベトナム語の歌を歌ったら time sent sao sao So I'm làm sao em mang đến bình rồi tháng sớm nơi vực sao em cho xem nhau ra cả chân xoay mãi sao lại mà vẫn nhớ come I am counting. Yeah, well, yeah, I am counting noise on yours, your no return, She's a size and she's a real, um,